và dạ, kính thưa quốc dân và dạ, kính thưa sâu tỷ người trên thế giới và dạ, kính thưa United States và kính thưa United Nation và kính thưa tất cả đồng minh và kính thưa tất cả quân đội đây tờ lịch tháng 10 năm 2020 3 Đây là tháng 10 năm 2023. Thanh Kiều Tổ tiên, Thanh Kiều Đại Việt, Thanh Kiều dân tộc Đại Việt. Giờ đây, tháng 10, em vào con đây, đây đi pháp tòa án quốc tế yeah. Dạ. Trung Quốc phải trả đất và tiến hành thay cờ đưa em vào hoàng đế hoàng thượng nơi điện vì nước thay quan thay cờ trân trọng trân trọng tất cả sau tỷ người trên thế giới lương thiện thật thà thành thật và trung thành chí công vô tư tổ quốc danh dự trung thành chí công vô tư sống cảnh thanh bình an cư lạc nghiệp quốc thái dân an đời United States of Đại Việt biển đông của Đại Việt Hoàng Sa Trường Sa của Đại Việt văn minh phát triển great vĩ đại trong thế giới là bình hạnh phúc trân trọng trân trọng ba trái bom điện tử hạt nhân hoặc là Hey. công dân luôn vững bền thậm trí, hùng tráng quyết chiến đấu cho dân đồng và tiếng người nước đại diện cho đến cuộc công dân ơi mau xây xác quân thù Hồi giáo xứng danh thôi trân trọng trân trọng tiêu diệt trung quốc thống nhất giang sơn đại việt trân trọng trân trọng dạ, kính thưa 6 tỷ người trên thế giới và dạ, kính thưa United States và dạ, kính thưa United Nations và dạ, kính thưa tất cả đồng minh em phở hoàng đế lê điện bài ca trên đường sinh thống nhất giang sơn đại việt Hoàng Sa, Trường Sa, Biển Đông của đại việt emperor hoàng đế lê điệp trân trọng trân trọng ชัดการเคารพและเดียชินกันไปไปกาเดินดงชม em phải là gì tuần đầy bài ca trên đồng sống trong cảnh trong cảnh xuống sông danh triền chất với bão đà trên lưới lê lô lệ hùng cùng gông phải gục ngã tay nâng niu sĩ súng súng thép với đạn đồng mới đã lên đồng và những loạt đạn đồng vàng bung lửa đổ đồng sâu cho quê hương ta đã ngợi cho yêu xanh vời vợi cho quê hương ta những đó xuân để mai đây nghe tiếng dạy hòa bình để quê hương ta sáng ngời khắp năm châu ôi quê hương ta nước đại việt từ đó dâng lên nhà máy công trường những xí nghiệp môi trường nhà thương và mỏ ôi bao la thăm thẳm bát ngát thần và tiếng EA đều là là vinh danh chiến thắng thống nhất Giang Sơn Đại Việt trên đầu súng tiến lên tiêu diệt kẻ thù trên lưới lê xây sát quân thù gục ngã tay nâng niu tay súng súng thép với đạn động mới đã lên nòng và những loạt đạn đồng bạc hơn nữa đổ trong sâu quân hương ta rạng ngời cho yêu thương xanh vời vợi cho quân hương ta những đó tuổi xuân để mai đây nghe tiếng dạy hòa bình để ông cha còn vinh danh chiến thắng ôi quê hương ta nước đại việt từ đó dâng lên nhà máy với công trường những xí nghiệp môi trường nhà thương ẩm ỏ ôi bao Liên Sơn Đại diện cho dân tộc cảnh thái bình an cư lạc nghiệp quốc thái dân an trân trọng trân trọng giờ đây tôi là tháng mừng thank you tổ tiên thank you Đại Việt và tháng 10 thống nhất Giang Sơn Đại Việt vạn tế vạn tế em phờ hoàng đế Lê Điền vĩ đại muôn năm đời đời đời đời nhớ ơn em phờ hoàng đế Lê Điền vĩ đại muôn năm trân trọng trân trọng tất cả nhân dân 6 tỷ người trên thế giới tất cả United States United Nations tất cả đồng minh tất cả quân đội tất cả công an tất cả uh, trên thế giới ủng hộ đóng góp xây dựng gỡ kinh tế tài chính về đến em phờ hoàng đế lê điền email duyên chấm đi 2018 aol com trân trọng trân trọng yeah. Dạ. tiến hành công an thay quân phục thay y hiệu và thay cờ đại việt dân tộc đại việt trân trọng trân trọng thay cờ đại việt tất cả trong nước thay cờ đại việt thay Quan thay cờ đại việt Trung Quốc tiến hành thay cờ đại việt trân trọng trân trọng trở về dân tộc quốc thái dân an an cư lạc nghiệp song cảnh thanh bình trân trọng trân trọng yeah lê liền em vợ tất cả kẻ nào tham nhũng tử hình tru di tất cả gia tộc tất cả nào bán nước ký giấy tờ mất hoàng sa trường sa tru di tất cả gia tộc tử hình bằng chất nổ kẻ nào cướp đất tử hình tịch thu tài sản trả lại cho nhân dân trả lại tất cả những gì sườn máu của nhân dân trân trọng trân trọng kẻ nào lừa gạt lừa đảo cướp tài sản của nhân dân tử hình tịch thu tài sản Sáu tiên người trên thế giới sống lương thiện thật thà thành thật và trung thành. Tổ quốc. Chí công vô tư. Tổ quốc danh dự và trung thành. Chí công vô tư. The United States here. Ốp đại Việt văn minh. Phát triển. ray Vĩ đại. Trong thế giới. Trân trọng. Trân trọng. và đề thân một, đề sắc lệnh pháp lệnh Việt Nam đổi tiền thay tiền chí công vô tư, an cư lập nghiệp quốc thái dân an danh dự và trung thành bảo vệ tổ quốc lương tiền thật thà thành thật và trung thành con người được quyền sống quyền làm người nhà quảng thường ký cái văn bản này Việt Nam thay tiền đồng tiền của Đại Việt em phờ hoàng đế Lê Điền vĩ đại biển Đông của Đại Việt văn minh phát triển rẫy vĩ đại trên thế giới hòa bình hạnh phúc cứ đồng tiền thay thay đồng tiền thế giới được hòa bình hạnh phúc trân trọng trân trọng đây là lịch tháng 11 mother father cha mẹ đã sinh ra chúng ta tổ tiên ông bà sinh ra chúng ta sinh ra cha mẹ cha mẹ sinh ra chúng ta chúng ta phải trung thành bảo vệ và nhớ ơn cảm ơn tổ tiên đã sinh ra cha mẹ cha mẹ sinh ra chúng ta bảo vệ dân sơn tổ quốc này. lưu truyền vĩ đại muôn năm vạn tế vạn vạn tế em phờ hoàng đế lên điện vĩ đại đời đời đời đời nhớ ơn em phờ hoàng đế lên điện muôn năm trân trọng trân trọng à, thiên kiều quân đội thiên kiều bộ quốc phòng thiên kiều quân đội à, tất cả trên thế giới này ủng hộ đóng góp và xây dựng gỡ kinh tế tài chính chia em và quận để lấy điệp email diên chấm ly 2018 at e com cái tiền đó cái gì à? bảo vệ cho đồng bào dân tộc tổ quốc là thay quân phục cái tiền đó thay quân phục tất cả quân đội của nước đại việt dân tộc chúng ta công an vui vẻ thay quân phục cho gì dân tộc Đại Việt để bảo vệ tổ quốc ở trong nước tiến hành thay cờ công an cho thay cờ thay hiệu trân trọng trân trọng giờ đi tới lịch tháng 12 từ là tháng 12 là 2023 thank you cha thank you mẹ thank you mother thank you father dân tộc tổ quốc đại việt dân tộc của chúng ta em phải gọi lên điện ký một cái văn bản Trung Quốc đào mồ mã lên lấy hài cốt ra khỏi đất nước tổ quốc dân tộc của chúng ta trả lại đất dân tộc Đại Việt Trung Quốc đào mồ mã lấy hài cốt lên móc hết lên ra khỏi cái đất nước của dân tộc Tổ quốc Đại Việt trả lại cho dân tộc Tổ quốc Đại Việt ai ký vào văn bản mà đưa mấy cái đặc khu tàu mang rỡ nó vô bắt cái người đó tịch thu tài sản tử hình tất cả gia tộc bằng trực nổ cái nào cho Trung Quốc vô Việt Nam mà kẻ nào mà đỡ cho nó có sách báo chữ viết ở trong Việt Nam nơi đó đốt sạch phá sạch giết sạch không có một cái chữ tàu mang rợ nào ở trong cái đất nước của Việt Nam dân tộc Đại Việt trân trọng trân trọng và dạ, đây đây là cái trường Hà Sĩ quan Sĩ quan đây hiệu Đại Việt đây cái bách bò bách bò Đại Việt dân tộc tổ quốc dân tộc đại việt đi ra nước ngoài văn minh phát triển yeah. Dạ, trân trọng trân trọng đây hiệu biển đông của đại việt đây hiệu trường sĩ quan của đại việt tổ quốc danh dự và trung thành trân trọng trân trọng yeah. Vậy đi trân trọng trân trọng đồng bào sống trong cảnh thanh bình thái bình tiếng anh công an tiếng anh cho thầy cơ trong nước khẩn cấp trân trọng trân trọng thank you